bị khởi tố và bị bắt do kiên trì đòi hỏi làm sáng tỏ về cái chết của người con. Hình ảnh bài trên AFA. Ngày 27 tháng 4, trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn cho truyền thông nhà nước biết cáo buộc đối với ông Đào Bá Cường là lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, AFA cho hay. Theo Công an Tuy Hòa, từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, ông Đào Bá Cường nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết làm rõ một số nội dung liên quan đến cái chết của con trai Đào Bá Phi và đề nghị trả xác cho gia đình, cầu cứu giải oan cho con trai. Trước đó, ngày 16 tháng 10 năm 2022, Công an Tuy Hòa đã bắt giữ ông Đào Bá Phi, ngụ phường 4, thành phố Tuy Hòa, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lúc này ông Phi hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, vào lúc 5 giờ ngày 18 tháng 10, người bị tạm giam cùng ông Phi phát hiện ông đang treo cổ trong phòng giam. Ông Phi được sơ cứu và đưa đến trung tâm y tế thị xã Đông Hòa, nhưng không qua khỏi. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, Công an tỉnh Phú Yên ra thông báo về vụ việc. Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên kết thúc kiểm tra, xác minh và quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc. Về phía gia đình, bà Đào Thị Quyên, chị gái của ông Đào Bá Phi cho AFA biết, gia đình nhận được nhiều thông tin trái ngược với những điều mà phía công an đưa ra. Theo lời bà Quyên, tầm 11 giờ trưa ngày 16 tháng 10 năm 2022, có ba người công an mặc thường phục vào nhà và yêu cầu ông Phi lên công an phường 4 thành phố Tuy Hòa làm việc mà không có giấy mời hay giấy triệu tập gì. Đến trưa ngày 17 tháng 10 năm 2022, một cán bộ công an thị xã Đông Hòa gọi điện cho gia đình thông báo ông Phi đã bị chuyển qua công an thị xã Đông Hòa, đồng thời yêu cầu người nhà mang hai bộ đồ cùng với một ít tiền cho ông Phi ăn uống trong lúc bị tạm giữ. Hình ảnh công an đọc lệnh bắt ông Đào Bá Cường. Theo yêu cầu, ông Đào Bá Cường là cha của ông Phi, lên trụ sở công an gửi đồ thì thấy ông Phi đang bị còng tay. Nhìn thấy cha, ông Phi lớn tiếng kêu cứu. Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2022, Công an phường 4 và Công an thị xã Đông Hòa thông báo với gia đình là ông Phi đã chết do treo cổ tự tử. Bà Quyên cho biết ông Cường xin được nhìn con lần cuối nhưng phía công an không đồng ý. Họ yêu cầu ông Cường phải ký giấy đã nhận xác trước, sau đó họ lại nói phải đợi chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 20 tháng 10, Bưu Điện cùng lúc gửi cho ông Cường ba văn bản từ Công an thị xã Đông Hòa Thứ nhất là thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đào Bá Phi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thứ hai là thông báo về việc người bị tạm giữ tự tử. Và thứ ba là thông báo an táng người tạm giữ đã chết. Nhưng công an không cho gia đình biết ông Phi được an táng ở đâu, cho rằng phía cơ quan công an đang bóp méo sự thật gia đình nạn nhân vào sáng ngày 19 tháng 10 đã mặc áo tang tập trung ở đồn công an thị xã Đông Hòa để đòi thi thể của ông Phi. Một thành viên trong gia đình đã livestream lại vụ việc và video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bà Quyên cho biết thêm, công an nói với gia đình rằng họ sẽ chỉ chỗ đã an táng ông Phi với điều kiện gia đình phải ký giấy thỏa thuận chỉ được bốc mộ cải táng sau 36 tháng, AFA cho hay. Việt Nam đã từng xảy ra rất nhiều vụ công dân chết bất minh trong đồn công an. Đa số các vụ việc đều bị công an lấp liếm, uy hiếp, đe dọa gia đình nạn nhân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của họ để cho chìm xuồng. Theo số liệu của chính nhà cầm quyền công bố thì trong 3 năm, từ 2015 đến 2018, có đến 226 người chết trong đồn công an. Tuy nhiên, đây là vụ đầu tiên mà thân nhân của nạn nhân bị truy tố.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 Ngày 26 tháng 4, Facebooker nổi tiếng Dương Quốc Chính có bài bình luận ngắn trên trang cá nhân của mình về việc ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố tặng 1 tỷ đô la cho VinFast. Status có tựa đề hiến tặng cho chính mình. Cùng ngày 26 tháng 4, ông Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup tuyên bố cùng đứng ra tài trợ cho hãng xe VinFast với tổng số tiền là 2,5 tỷ USD. Hình ảnh thông tin trên truyền thông nhà nước. Theo thỏa thuận cam kết lần này, trong vòng một năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân, còn phía tập đoàn mẹ là Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm. Thông tin này được truyền thông nhà nước đăng tải rộng rãi. Theo tác giả Dương Quốc Chính, VinFast thực tế là của ông Vượng và của Vingroup Vợ chồng ông Vượng nắm lượng cổ phiếu lòng vòng qua Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và cá nhân sở hữu khoảng 65% cổ phần Vingroup. Như vậy, theo tác giả, việc ông Vượng hiến tặng 1 tỷ đô la cho VinFast, Vingroup tài trợ 500 triệu USD cũng là tặng và cho VinFast vay 1 tỷ đô la nữa, về bản chất là lấy tiền từ túi nọ bỏ vào túi kia thôi. Vì là anh em mẹ con trong nhà cả, Giống như mình tuyên bố hiến tặng 1 tỷ đồng cho chính mình và cho con ngô, con gái tác giả, cho vay thêm 1 tỷ nữa cho nó sang mồm. Nhưng mà chẳng may làm ăn không ra gì thì thôi, yểm đi, ai biết đấy là đâu. Không như chị Thảo Việt Vietjet, rót chém tặng tiền cho đại học bên Anh, đến hẹn lại không chuyển. Nó tung hê cả lên, vì hứa cho thằng ớt ơ bên ngoài. Chị Thảo mà tác giả nhắc đến là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch hãng hàng không Vietjet Air. Bà từng cam kết tặng 155 triệu bảng Anh cho trường Linacre College hồi tháng 11 năm 2021, nhưng sau đó im lặng không chuyển đồng nào. Có nguồn tin cho rằng chính phủ Việt Nam đã tạm thời chặn các khoản tiền chuyển ra khỏi đất nước, tuy nhiên nguồn tin này không được kiểm chứng. Hình ảnh status của tác giả Dương Quốc Chính Trở lại với bài bình luận của tác giả Dương Quốc Chính, tác giả cho rằng có cái hay ho là VinFast lại là công ty Singapore, được pháp luật Singapore bảo vệ và đóng thuế cho Singapore. Còn Vingroup và mấy công ty thành viên kia là công ty Việt Nam. Tức là đây là động thái chuyển tiền từ công ty Việt Nam qua công ty Singapore. Tuy nhiên tác giả nhận xét người ta dùng các khái niệm mang tính tuyên truyền cao như thể anh Vượng và Vingroup đang làm từ thiện, hiến tặng một phần tài sản, tài trợ không hoàn lại, nghe rất là len keng. Việc chuyển tiền qua lại này cũng là động tác xào nấu lại báo cáo tài chính cho đẹp, dự là toàn tiền ảo cả, vì chắc là góp bằng cổ phần hết chứ làm gì có tiền tươi ở đâu ra. Tiền ra tiền vào thấy toàn là tiền tỷ đô, nhưng có khi vẫn phải cuốn đích kiếm chỗ vây bên ngoài để lấy tiền chi tiêu. Hình ảnh tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Để chứng minh cho luận điểm của mình, tác giả nhắc lại rằng cần nhớ thêm một điều là một trong hai đối tác thu xếp vốn cho VinFast là Credit Suisse Singapore, trong khi mẹ nó là Credit Suisse Thụy Sĩ mới bị mua lại bởi ngân hàng UBS coi như đã biến mất. Còn việc IPO ở Mỹ vẫn là viễn cảnh xa vời với VinFast. Cộng thêm việc xây nhà máy ở Mỹ cũng đã bị lùi lại thêm một năm, dự là do không có tiền xây là chính. Tác giả viết tiếp, Vinhomes đang phải cân cả tim cho Vingroup. Có nghĩa, ý của tác giả là Vinhomes đang phải bù đắp chi phí thua lỗ cho Vingroup nên hiến tặng tài trợ này được hiểu là chuyển tiền từ Vinhomes qua VinFast Singapore cho nó dễ hiểu. Nhưng thị trường bất động sản đang rất căng nên vụ này e là chém gió nhiều hơn là thật. Về lý thuyết thì tiền từ hãng taxi xanh mới lập cũng chạy vòng vòng về VinFast thông qua VinGroup, nhưng chắc còn lâu nó mới có lãi để có tiền về. Tóm lại trò hiến tặng của ông Vượng nói cho oai cho kêu